Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp xây dựng C5 chuyên sâu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Nghiệp vụ kế toán xây dựng chưa bao giờ là dễ dàng đối với những bạn còn thiếu kinh nghiệm thực tế khi làm việc bởi có nhiều khoản mục chi phí phát sinh từ nghiên cứu hợp đồng xây dựng, quy trình đấu thầu, cân đối bóc tách các khoản chi phí đến định mức dự toán từng công trình, tính giá thành và nghiệm thu công trình để nâng cao được kỹ năng nghiệp vụ thực tế tại vị trí kế toán tổng hợp xây dựng. Hãy cùng kế toán Việt Hương tìm hiểu và trải nghiệm các nội dung của khóa học. Các nội dung chính trong khóa học hướng dẫn cho các bạn hiểu được dự toán với kế toán trong công ty xây dựng, hướng dẫn xem và phân tích dự toán tổng hợp của một công trình bao gồm chi phí sản xuất chung, chi phí nguyên vật liệu, máy thi công, và chi phí nhân công trong dự toán công ty xây dựng. Các nội dung liên quan đến thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ, kiểm tra so sánh giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Các hóa đơn chứng từ phát sinh bao gồm hướng dẫn cách hạch toán các hóa đơn mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định, hướng dẫn cách phân bổ các chi phí khấu hao nếu một máy vào một công trình và một máy vào nhiều công trình khác nhau. Hướng dẫn cách lập hồ sơ lương, các bộ phận quản lý doanh nghiệp và các bộ phận nhân công trực tiếp thi công công trình. Hạch toán các loại thuế bao gồm thuế môn bài, thuế vãng lai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Phản ánh vào đúng doanh thu của các công trình xây dựng